dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thánh văn chúng cập nhất thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 hạnh hiếu ngài thường à, dạy rằng vâng, khi còn ở đời trong đường sinh à, tử cho nên à, tất à, cả à, chúng sinh đã từng là cha mẹ ngài ngài cũng từng ngắn ờ, ngại voi ờ, ngựa bảy ờ, báu chẳng ham tiếc dốc lòng nó phụng dưỡng cha chỉ tâm đại đảnh lễ chư phật siêng tu đạo hiếu trí tuệ đầy chỉ tâm đại nga lễ chưa hiền thánh tăng tình tân tu hành đề 咿呀啦。 for đại chúng an tọa tụng kinh đệ tụng kinh chúa vậy nên chắc chắn bà đã xa vào bốn đường khổ rồi cụ thể bà thường tạo những nghiệp sâu ác như thế nào này con trai thưa thật là quá nhiều không kể xiết đau thân khẩu ý gì cũng bất tránh bất thiện cả trong những ngày cũng rau trái nhưng các ngày khác thì bà thắng tay giết vật lửa tìm cái gì ngon mà ăn thôi còn lại bà quán bỏ lại còn cho vay nặng lại lại còn buôn một bán hai lại còn bọn rút trong bát đại hải gần địa ngục ngàn băng nên lạnh lẽo xen buộc vâng đúng là vậy bạch thế tôn tuy đệ tử biến cảnh địa ngục thường chịu quá nghiệp đau khổ thống khổ bị thiếu bị đốt bị chặt bị chém chẳng ăn uống gì đường coi ngã quý cung thông giúp mẹ chuộc cơm chuộc bánh nhưng lần thứ nhất cơm bánh ấy biến thành than lửa lần thứ hai thì cơm bánh ấy biến thành cục băng đúng là vậy rồi này con trai sức mạnh của nghiệp mấy năng lực thần thông của ông todo. sống đời phạm hạnh thiêng liêng và gương mẫu ông đã cứu độ cho không biết bao nhiêu giả xóa rong trời người các cõi chính công đức ấy sức mạnh thắng trí thắng hạnh ấy này để tử chưa hiểu tới đấy thuộc về trí của bậc toàn giác nhờ trí của bậc toàn giác như lai còn biết rằng mẹ của ông cũng có thể có cách cứu độ đường đệ tử xin lắng nghe đức phật chợt nhìn ra sân cầm mắt ông có thấy chiếc lá bị sâu đục kia chẳng đệ tử có thấy chiếc lá ấy đang xanh ông thử dùng năng lực tâm làm cho chiếc lá ấy van được không thưa được rồi tôn giá chi cần đưa tâm mắt nhìn chú tâm một sát na chiếc lá đam xanh tượng khắc thành màu vàng của đức phật tông ta nói năng lượng của tâm mà làm cho lá xanh thành lá vàng là chuyện nhỏ quá nhỏ như lai còn nhớ không phải ông mà là đệ tử của ông từ khưu biến do lai được nghiệp đúng vậy thế thì cái gì có thể chuyển hóa được nghiệp ví như đức thế tôn bảo công đức tu hành thánh tình của đệ tử có thể gánh một phần nghiệp của mẹ chính xác đức phật gật đầu rồi nói tiếp nếu như dồn tụ huân tù năng lực chúng hiện nay ở kỳ phiên và ở lòng màu có đến ba ngàn vì nếu bà con quyến thuộc của ông có khả năng đặt bát cúng dường đến ba ngàn vì trong ngày lễ tứ dấu khi chư tăng thọ nhân rồi họ sẽ chúa nguyện sau ba tháng an cư nhất định mẹ ông sẽ được siêu thoát này con trai nghe đến đây tôn giả mộng kiền liên hoan nỉ đến tận sân tơ kẻ tóc quỳ sụp xuống bên chân đức đạo sư thế rồi tôn giá trình bày sự việc với bà con quyết giàu có và họ đã hùn góp ngân khoản mua sắm cả mười mấy chiếc xe lương thực thực phẩm các loại tổ chức một cuộc cung dường lớn đến chư tăng ai ngôi đại tử trong ngày mãn hạ đại thi chú tỷ giá cư ông trưởng gia tiêu rằng trong cuộc lễ từ tứ hàng năm số mùa chứ tính đại chúng quỳ gối tụng sám vu lan sàn ờ, thánh danh cha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 sống và làm theo ác nghiệp, thì khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ bị sa đọa vào ba đường ác, chiều cảnh thống khổ đói khát và thiêu đốt, như thân mẫu của tôn giả mục kiền liên. Với những ác nghiệp mà bà đã gây tạo, dù tôn giả là người trí hiếu, có thần thông bậc nhất, nhưng cũng không thể cứu vãn được cho bà. Thế nhưng, Nhờ lòng từ bi và trí tuệ của Bậc Toàn Giác, Đức Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng sinh phương cách để cứu thoát cho thân nhân khi họ bị đọa vào cõi dữ. Đó là nương vào công đức tu trì thân tình của chư Thánh Phàm Tăng trong ba tháng an cư. Nếu ai biết bố thí cúng dường đến các ngài, thì nhờ vật thí thân tình, người thí thân tình và người nhận thí thân tình như vậy, sau khi chư Tăng thọ nhận, sẽ chú nguyện công đức ấy đến cho thân quyến đã mất. Nhờ công năng thân tình của Tăng, nhờ uy lực của phúc báo nâng đỡ, nhất định người đã mất đó sẽ được siêu thoát đến những cảnh giới tốt lành hơn. Thông qua bài kinh, đệ tử hai hàng xuất gia và tại gia chúng con càng nhận thức rõ ràng hơn về bổn phận của mình. Đối với người tại gia, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ hiện đời bằng vật chất thích yếu khi cha mẹ còn tại thế, còn phải biết tạo duyên, dẫn dắt, hướng dẫn cho cha mẹ biết về nhân quả nghiệp báo, biết làm lành lẫn giữ, quy y tam bảo, giữ gìn giới đức là đời sống tâm linh tinh thần. Còn bốn phận người xuất gia là phải luôn ghi nhớ trí nguyện của mình, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, thực hành phạm hành, phụng sự chúng sinh, trở thành ruộng phước điền cho thế gian. Đó cũng là cách báo đền ân huyết sữa thù thắng nhất mà Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy cho tứ chúng. Nói theo tấm gương hiếu hạnh của Đức Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, chúng con xin phát nguyện nương tựa trên Sư Phụ và Đại Tăng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 tụng kinh công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khảo pháp giới